ừ xuống lại làm sao vô Holy shit Chơi Mày chết mẹ Mày đứng im Sao mày rồi Hello, xin chào tất cả các bạn Xin chào các bạn và hôm nay mình với à, bác sĩ em sẽ chơi một cái trò mà ngu không còn gì để ngu và lầy không còn gì để lầy với những cái trò mà ví dụ như là hỡi nách người khác này, rồi uh, móc mũi người khác này hôn lên má người khác này ăn một trái ớt này uống một ly nước mắm này trời ơi trời là đủ trò mà nó lầy mà không còn gì để ngu trên đời tất cả những cái trò đó mỗi trò thì mình được viết ờ, mình đều viết vô cái lá thông này, đó và mình bỏ vô cái hũ này mình sẽ ờ, lắc đều lên và bóc người nào bốc trúng cái gì thì bắt người đối diện làm đúng cái hành động ngu đó ok và bây giờ không dông dài nữa tụi mình quyết định lăn sóc bốc, bốc, bốc, móc làm móc mà làm thôi dạ. một hai ba bây giờ lại nha giờ bốc chứ đi anh ủa người thắng là người thua bốc chứ đúng không ừ chứ là mày làm đó nhá cái này bóc là mày làm làm người cái bên mà thì cũng ớ đó mày có lá không mày có lá không lắc làm đi dơ cao lên đẩy lên dơ cao tiếng không tiếng là bóc xong bánh lên ờ. dơ cao lên nha để này mình bóc nha các bạn mình bóc mình thò tay cái này là không không có biết mà vui rồi chết bắt người đối diện ăn một phần hai với chanh <laughs> dơ lên dơ lên rồi lá thăm đầu tiên là mình bóc được là bắt người đối diện ăn một phần hai trái chanh rồi anh có hết vỏ bóc nước thôi ha anh đây anh đây anh đây hết nước thôi nha vắt hết nước khỏi ăn vỏ ăn hết ăn hết, hết. chắc ăn hết. hết nhai hết bỏ vô miệng nhai luôn thành ra mình múc sau mình lộ cái gì đó hôm nay mày toàn gặp ăn không à anh chanh tốt cho bảo cho bảo tự sang thiệt à. tăng cường sức đề kháng vitamin c ừ. má anh chạy nước miếng luôn <laughs> làm sao mà né trái ớt cho anh cường <laughs> tôi rồi tới mày rồi tới lượt mày để tao lắc sóc về riêng được không có lợi nha bóc luôn thấy đâu là bóc luôn ờ. hôn lên má người đối diện <laughs> xuống rồi người, người đối diện là người quay phim hay là hàng nào không nhưng mà người ngoài đau hôn gì ờ ngoài hôn xuống siêu mày anh cường tình cảm nồng nồng nồng nàn ờ. rồi hôn đây Ồ làm sao vô? Ồ lì xì Chưa chưa chưa có tè tè tè tè tè tè tè không? Giờ tới lượt tao bốc Ờ tới lượt bốc sáu Rồi bỏ đây Sao mình xui quá vậy có um, năm vòng nha đừng nó bắt bắt người đối diện ăn cái ớt ấy, thì mình vào nhà thôi em nghỉ luôn á lấy ngón tay móc mỗi người đối diện <laughs> phải luôn rồi đi <laughs> hơi hơi nhiều đó <laughs> hơi nhiều đó sao không đâu à, lại đi giờ thịt giờ lột quá sao được Dơ à <laughs> Ừ Chứ ngu mà đúng không? Trời ơi, ta lắc Đầy tối luôn Rồi, tốt đi hửi hửi nè hửi nè hửi nè mười giây nha mười giây nha rồi sao cẩn cẩn gạo đó không? Rồi. Sao vậy em? Lấp sao vậy? Xét vô. <laughs> Xét vô. Anh bị hơi nát trầm trên biên. và bốn Xét vô. năm sáu Tiếp sao vô. 8 9 10 Trời ơi, tôi đặt chân luôn. Tôi gọi hành á cười hồi nát hả ừ chum tao nách tao nặng mùi mà trời ơi <laughs> ăn cơm bóc của mày rồi thì giờ mày chờ cho ra ở nắp này giờ tao bị không ta ơi mấy vòng rồi hai vòng đúng không còn ba vòng nữa nè nè nè người đối diện anh một muỗng nước mắm giờ lên cực giờ lên cực người đối diện anh một muỗng nước mắm rồi, rồi không anh anh cường gấu là bạn hả à. không mà cái thằng viết thăm nó cũng ngu nữa vậy nước mắm mà ta uống như ăn đâu ai ăn nước mắm ừ. ừ. ờ. người đối diện uống một muỗng nước mắm mình đọc sai á uống nè uống nè mày đọc mày, ngu đây nè người ta uống nó quang mà nào đó Ôi ôi, ra mình nãy giờ mình hơi bị nhiều rồi đó nha rồi sẽ em tôi Chưa đầy muỗng đó nha được rồi nhiêu đó được rồi à, quá nhiều quá nó chết á mời các bạn không mời các bạn nha tay nó rung kìa tốt sướng sướng sướng tẩy tẩy tẩy không tẩy tẩy sao sao chị em chết chơi bài hát từ lợi á bình em chui mà không được rồi ok đi lột một chân lột một chân quát lông người nữa Ờ, dạ. lên dạ lên Jalan dạ jalan jalan jalan. Đất lông rồi, đây. Kèo đâu kèo đâu Bây giờ mày kiếm chỗ nào cũng cần lông dùng hết. Đồng chân nè. Đồng chân ít lắm. Từ đây. Đâu? Ui có mấy cặp hả Ở ờ, đây cái gì? Ở đây nhiều. Hay là lông tay. Rồi lông chân đi. Mày mày vừa phải thôi nha. Từ sáng bình tĩnh cái gì nhẹ nhàng thôi. Ôi rồi. <laughs> Ôi rồi ơi. Dịch nhẹ nhẹ thôi. Dịch nhẹ gì để chơi dịch hai ba đây có cộng mày ơi không à. rồi cái băng keo không thêm mới quả ừ cho giật lại không cho giật lại luôn <laughs> nó kỳ vậy trong lớp lớp này mày mày lấy băng keo trong á băng keo này không xin dê đâu băng keo trong á con cường băng keo trong không có trọng á nghe tao đây rồi hai cái luôn đi anh cường <laughs> phải qua qua được một nửa lông em mới chịu không phải thằng nào được tao đâu ừ. mới chịu không không dính đâu ăn cao trong dính đâu dính nè trên đến ờ lỡ lỡ đi lỡ dính đâu phải không cái này đi một hai không dính là thôi thôi thôi đi bạn thì rồi cho <laughs> anh ướt mày muốn giết anh cường hay gì vậy cho anh ướt chuyến chuyến này là lộ rồi lộ rồi em lộ thiệt rồi rồi đến cường mày sắp mày lấy này sao còn gà na nó tại ừ lại xong đường lông gâu gâu ta nói bắt lông mà cái này là râu không phải là lông mà cái ta à đây không gọi là gì là lông mà rồi là râu ướt <laughs> ứa không tại râu cường, cường ướn hay sao đéo ra rồi cái hai mặt này hoàng thấy không giờ còn đúng trái ớt rồi đó nãy giờ ba cải làm ăn nó chanh mắm ớt luôn rồi đó chanh ăn ớt ừ đúng rồi ăn một phần hai cái ớt bác người đối diện một cái mày chết mẹ mày đứng im mày chết mày nơi trong rồi mày chết này đưa thằng mặt ra mày xong xong xong xong xong xong rồi xong rồi mày ngu quá Chà, mày ai biểu mày dám quét lâu từ mất dạy em tao em <laughs> tao tao nằm thẳng luôn không có nương tay bạn đó là còn nhẹ đó đừng có tưởng quay phim mà tao nương tay dạ, cuộc chơi nào không phải làm thiệt được rồi <laughs> anh mới tát em hả anh cường ăn một trái rồi á dứt đi trái này rồi anh mới cho em hả ví dụ giờ tại tại tại ông tại không cho tại tại đi chứ anh cười hết vợ lắm tại tại tại tại thôi được rồi thôi được rồi lửa trái thôi anh có nết kỳ lắm xong đợt này là anh cường đợt sau nết ngon á đang này đang dạy anh cường đó tát em hả tát em hả đừng đánh mạnh luôn nha hết con nha à, được rồi được rồi nữa hả ủa nói ta thế luôn nè ủa đồ mắt tát cái rác cái mặt luôn gồng <laughs> cơ miệng là à, sao ăn cược không ăn cay được mà cứ dính vào cay không là sao ăn được sao ăn nhỏ ấy à đen thôi đỏ quên rồi đây à còn, còn một vòng cuối cuối á hai đã làm rồi phải lại Ừ. <laughs> vòng cuối cùng nha sao mình chơi trò gì cũng dính ớt không người ta ta sao ta vòng cuối cùng nha vòng cuối cùng nha nhìn cũng thấy đâu ừ đừng nhìn chơi không nhìn anh rồi không nhìn đội đi, đi. một người bóc cả đi rồi ơi bóc nào bóc đi rồi xin quẹ hả đầu năm hả xin quẹ hết người cái gì sao cái này hả ừ. Ờ. cái gì ủa à là lỗi do ban tổ chức ừ cái đó giờ còn cái, cái là ảnh tu xì á ờ à, sao còn cái là tu xì đi cái này coi như là lỗi kỳ thuật ờ, nói chung còn cái cuối cùng và tu xì đi một hai ba ô ô mình bốc là ấy mình làm mà vẽ lên mặt người đối diện <laughs> chết anh nền cường à <laughs> em đã nghe rồi rồi mở nón ra ấy mày vẽ mày make up cho anh cường đẹp đẹp xem, anh cường rất đam mê thầy phấn mà ừ. mày làm sao liên quan tới thầy phấn <laughs> không nhăn mà, đến dễ vào công rồi đừng cứ rung đừng rung quá ừ. sao chui dưới trời hết ăn ớt tao giờ đi về. vậy ra không phải được cái hình này nữa. cái này ca giang hồ là ai cũng sợ rồi rồi là nhìn ta nhìn ta hiểu mà mới nha à, cởi nón gần ra cho người ta sẽ đi mừng chứ. đố các bạn con này là con gì <laughs> cái tướng nhân cờ lấy kiếm nhân cờ xem nhân lấy kiếm nhân cờ xem <laughs> đúng thần tượng của đại huấn luôn <laughs> ấy mới nói là đầu bối ờ, à đấy thì không ông đổ đấy kèm thoáng đi ngày mai cờ đi xong rồi á thoáng đi cái ơn thầy huấn cái ơn thầy huấn đã xong theo cái này là thầy huấn xong nè rồi quá vui quá lạnh ừ. nói chung là ở cái bàn này là coi như là mình thua bạn sang bạn à, bác sĩ em hành hạ mình nhiều quá ngược lại em em tranh là ăn nhiều chứ còn bằng hết á từ từ từ từ đang đẹp anh quá trường anh trường uh, anh mới ừ. anh tha thu <laughs> cái này chỉ là tha thu Ê, mà mà mà anh xâm đúng của anh ngắn thì thế còn <laughs> nhanh nữa anh nhanh cho thử đây nhanh cái đầu vô nhanh kén cho đó nhanh lên đó nhanh lên nhấp rồi nhấp rồi nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp lại <laughs> ở trong cùng thích con gì xong con đó Hả thu mà đơn giản là ừ. mình thích thì mình vẽ lên thôi Ờ, ờ vẽ lên thôi Giữ nguyên nhá Thôi nói chung là lầy lội giỡn chơi với các bạn vậy thôi Mang tính giải trí thôi chứ cũng không phải là thiệt đâu nha mấy bạn nhưng mà hôm nay là mình lỗ nặng rồi mình bị hành hạ hơi nhiều à, thì à, cũng hết lá thăm và video cũng chắc à, cũng kết thúc tại đây đã bốc hết lá thăm và đã tra tấn nhau đủ rồi nếu à, các bạn thấy à, video à, thấy vui nổi <laughs> hài hước mang đến cho các bạn những cái giây phút mà cười vui cười các bạn thấy hay cứ ờ, mạnh dạng bấm like xong rồi bấm đăng ký kênh tức là subscribe á xong rồi ờ, nếu thuận tay luôn thì bấm chia sẻ cho tụi mình để tụi mình có động lực làm những video sau và nhớ bình luận cho mình ờ, những cái ý tưởng góp ý mình tổng hợp ý tưởng mình làm ha chứ cái đầu của hai mình là không có nghĩ ra được nhiều ý tưởng ok và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây Green và anh em bác sĩ ờ, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều bye bye